Ok, chào bạn nha đây là phần 3 của tập 1 của Crescent từ cổ đại mình nha bạn Mình đã quay này nó thôi mình nghĩ Giờ thì tên nó là Machine yeah. Mình làm máy rồi xong thì nhân sẽ tới cái máy trứng Machine Nè, đâu có hai máy luôn rồi, ngon Ủa, thì nó cần cũng được mình đang còn ít gỗ đó à <laughs> vừa lấy cái đó đống kia ra nữa đây sáp piston đủ chưa ta rồi một cái máy nữa rồi sau này mình sẽ làm cái máy lên trứng các bạn bò thiệt sự có gì mình sẽ ướp cái cúp mềm mại để mà làm mang cái glowstone về đây luôn nó sáng mở cửa ui mở cửa ấy mở cửa rồi ok chờ đến cái máy trứng nữa sợ nó tốn quá ok mặc dù này nhưng mà cái mấy con quái nó không xuất hiện ngon giờ được máy làm trứng một cái bạn phím nữa hả basic ok giờ mình làm ok cái cục đá kia mình biết cái <laughs> trên đây có sẵn rồi nè giờ thì là mấy này đầu tiên làm cái bàn nộp tô cơm nữa hả bàn phím thì đầu tiên làm cái basic trước ô đợi còn miếng không lấy đóng này ra khối sắt luôn nè mình chết là một khối đây rồi đây mới sắc luôn giờ thì bật lên lại tắt đi tế vào cái bàn phím nó cần cái basic vừa lấy ra restore đá đỏ rồi rồi bài cái bài shift keyboard nút stone top pressure hả cho ship nữa mà stone pre what thịt này bạn Stone pressure plates Giờ thì phải đổi thôi mà. Ui, nhà mình nó tối tối tối quá rồi à. tôi chết đúc đá luôn rồi đợi thêm lấy thêm cục nữa rồi chết được rồi rồi chết được anh em ạ ủa đây rồi giờ xem machine đằng phía mình chơi được chưa sáu sáu cục đây thêm phải đợi nữa mà đợi nãy em 5 phút rồi nhân đỡ đi chết thêm các bạn phím gaming nữa <laughs> đây rồi xong ôi để này được rồi làm gì rồi giờ thì cái thanh này sắt que gỗ hai thanh lận quên lấy sắt ra nữa hồi tới là mình có sẵn sắc của ta bốn thanh như chúng tôi chơi là basic mình có sẵn cục basic cái tô nữa hả gỗ đây lộn lộn lộn rồi bạn đây rồi ok cái máy nữa rồi <laughs> mệt hiểu chứ mấy bạn xem có thể sẽ thấy không cực bế thôi nhưng mà thật ra trong những cái đoạn mình không quay thì là cực rất là cực luôn từ từ đây bỏ nhớ từ giờ thì đến incubator nè incubator theo một cái bàn phím um, và tôi chế cái để khi chế incubator xong thì giờ mình sẽ tìm tìm gì vậy? mấy đấy đấy thì đúng là đó mình có hai cái à trong này cũng có mấy cái món đồ cần thiết u nhiều điểm luôn u có đóng này nè u có đóng hamburger nè ngon và hai cái miếng nước u custom baggage mà giờ thì cái tiền đấy cái ống tim thứ đi ha và mình nhớ còn một cái máy cắt hộp nữa Trời. Dạ. nữa rồi đợi từ từ mình đợi nha mà ở ờ, đây có một cái máy incubator mình cắm bút mình cho thầy incubator thì nó sẽ ở đây từ từ cái mình extract ở ờ, khoa mình rất có vài con sinh biển nó còn biển thêm một chỗ incubator ở đây biển có cái thùng biển thì nó ở đây thêm nó sẽ là này sẽ ở đây